Xin kính chào quý vị và các bạn Chúng ta đã làm quen với trung đoàn 567 Và thực sự biết đến 567 Ở trận đánh đồi 211 của năm 1985 Trong kế hoạch M185 Và biết đến trung đoàn 567 Qua những trận đánh ở đèo Khao Chỉa Trận Tà Lùng, trận Canh Mai và bây giờ tôi xin được trân trọng giới thiệu một nhân chứng lịch sử chuẩn ý của năm 1979 đồng chí Phạm Thanh Sơn và câu chuyện của anh Sơn sẽ giúp chúng ta có cái nhìn nhận đầy đủ hơn ừ, rõ hơn và chân thực hơn về những ngày của chiến sĩ 567 trên đèo Khao Chỉa à, tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Sơn vâng. là một tướng quân và có lẽ là câu chuyện của ông Sơn thì sẽ để nhân vật của chúng ta tự giới thiệu à, em rất cảm ơn anh đã vâng. đồng ý tham gia chương trình và chia sẻ với khán giả của Union Việt Nam câu chuyện của mình gắn liền với lịch sử của Trung đoàn 567 và với lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam với lịch sử những ngày hào hùng của biên giới quân và dân ừ, vâng xin mời anh à, xin thưa là à, năm 1979 ấy, thì tôi là Phạm Minh Sơn là đại đội phó đại đội 6 của tiểu đoàn 2 trung đoàn 567 17 ờ, tháng 2 năm 1979 ấy, thì ờ, Trung Quốc bắt đầu tiến công ờ, Việt Nam thì trước đó thì có thể nói rằng là chúng tôi cũng đã nhận định được là Trung Quốc ừ. trước sau cũng sẽ tiến công Việt Nam bởi vì tôi thấy rằng là trên cái ờ, sông Phục Hòa giữa ta với Trung Quốc ấy, thì ờ, trước đó khoảng một tháng đấy, thì Trung Quốc đã um, chở đá ra rìa bờ sông đấy chở đá ra rìa bờ sông sau đó thì uh, cũng đã thông báo là với người dân của Việt Nam là Ờ, ngày mai là Trung Quốc sẽ đánh nhưng ngày mai lại không đánh dân của Việt Nam chạy hết nhưng lại không đánh uh, sau đến một thời gian khoảng nửa tháng sau lại bảo ngày mai đấy là Trung Quốc đánh thì lại không đánh và dân lại sơ tán hết nhưng mà không đánh sau đó dân về đấy, sau đó đến 17 tháng 2 thì ngày 16 thì dân ờ, Trung Quốc nói với dân Việt Nam là ngày mai là Trung Quốc đánh thì dân Việt Nam là không đi sơ tán nữa à. À, chủ quan là không đi sơ tán nữa cứ nói là bảo đánh lừa không đi sơ tán nữa thì đến đêm đấy, ngày 16 à, dạng ngày 17 thì đến tôi anh em tôi phát hiện là thấy rất nhiều xe xe xe ủi ấy, đấy, gạt đá xuống sông đấy, và sau đó khoảng 4 giờ thì bắt đầu là ừ, bắn pháo qua sông và sang bên các điểm tựa của ta như ở khu vực uh, Tà Lùng, Cốc Khao Đấy, rồi là um, đồi không tên ở bên chỗ Tục Mỹ đấy là đánh sang sau khi đánh xong sang uh, bắn uh, pháo xong xong đến khoảng 5 giờ rưỡi đấy, 6 giờ thì khoảng từ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ thì bắt đầu là đưa xe tăng ra bắt đầu là xe tăng lội sông và bắt đầu tiến công vào biên giới nước ta khi bắt đầu là uh, Trung Quốc đưa xe tăng sang thì bắt đầu ta tiến hành tổ chức triển khai trong đêm đó đã tiến hành tổ chức triển khai đội hình rồi thế nhưng mà lúc bây giờ là diện rất là rộng Đấy, diện rộng và lực lượng thì mỏng chỉ huy thì còn uh, vắng chỉ có cấp phó ở nhà bởi cấp trưởng là đang đi tập huấn chứ không có nhà sau đó đánh đến trưa đến chiều thì thì các ông chí đại trưởng tiểu trưởng mới mới mới về còn lúc trước khi đánh nhau là chỉ có cấp phó thì đấy là <coughs> như thế đến uh, trưa chiều ngày 17 thì chính thức là đến 9 giờ thì chúng tôi bắt đầu đại đội 1 tiểu đoàn 1 là bắt đầu bắn được xe tăng Đấy, khi bắn xe tăng ấy, cổ vũ cả trung đoàn tuyên truyền cả trung đoàn thì sau đó thì trung đoàn mới mới bắt đầu mới tổ chức các cái đội đi tìm xe tăng để mà diệt ừ. Đấy, tìm các cái đội đi tìm xe tăng để diệt xe tăng vào vườn mía uh, lẫn lộn với với với nông trường mía bộ đội thì cũng cứ luồn vào vào mía nói chung là cũng rất chi là khó khó khó đánh nhưng chỉ đánh đến hết ngày 18 thì toàn bộ lực lượng xe tăng của Trung Quốc là cơ bản rút ra ở các cái vị trí tiện triển khai binh hỏa là không đuổi bộ đội ở trong vườn mía nữa thế còn à, ngày mề ờ, chiều 17 và sáng ngày 18 tám thì thậm chí bộ đội ờ, của ta còn đuổi với nhau với xe tăng trong vườn mía đấy. thì đấy là như thế sau đến ngày 18 rồi sang đến ngày 19 thì bắt đầu là Trung Quốc tiến vào đến thị trấn Phục Hòa và đánh đồi Nghĩa Trang đến ngày 20 thì bắt đầu thực hành đánh điểm cao 244 đấy điểm cao 244 thì là sau đồi Nghĩa Trang thì lúc bây giờ là uh, thực chất của tiểu đoàn hai là uh, ở khao liêu đấy sau khi đánh nhau thì bắt đầu cơ động về uh, đèo khâu chỉa và thực hiện nhiệm vụ chốt ở trên đèo khâu chỉa là sáng ngày 19 thì bắt đầu lên đèo khâu chỉa thì ngày 20 là bắt đầu cùng với tiểu đoàn 3 là tiến hành thực hành đánh điểm cao 244 đấy và đồ nghĩa trang thì đánh rằng go hết buổi sáng đấy đến chiều thì ta không không không có khả năng giữ được vì khó là không còn thì ta mới rút đấy ta mới rút về bên chân của của 300 đấy chân của của điểm cao 300 in ngựa điểm cao 300 phía dưới và đồng thời là giữ toàn bộ cái điểm cao 300 từ hôm 2 10 Mà đến hôm mai 6 Thì bắt đầu mới mới rút Đấy, sáng ngày 26 sau khi đánh xong thì thì, thì rút ở trên đỉnh thế còn tiểu đoàn 2 thì ngày 24 đấy ngày 24 tháng 2 thì là ban chỉ huy tiểu đoàn bị Trung Quốc tập bậu từ uh, bên chỗ um, bên kia sông đấy, bên kia sông của của của của, của Phú Hòa đấy đấy ở hướng đằng Đông Khê đấy sang thì uh, bị uh, mất sở chỉ huy và mất một số đồng chí hy sinh như uh, đại đội uh, tôi là uh, đồng chí đại đội trưởng hy sinh trong trong trong trong cái ngày hôm 24 đó đấy thì Ờ, sau khi hy sinh xong ấy thì thực ra là đến chiều hôm 24 này thì à, trung đoàn giao nhiệm vụ cho đại đội 6, đại đội 7 vào lấy tử sĩ của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn nhưng tổ chức hai hướng thì tôi đi một hướng và đồng chí đại trưởng đi một hướng thì hướng của đồng chí đại trưởng đã hy sinh ở trên trên ờ, ở phía giáp đường đấy, bị bắn tỉa hy sinh đấy, sau đó thì đến uh, tối ngày 24 chúng ta lại rút ra đấy, đỉnh đèo đấy, và uh, tổ chức củng cố lực lượng để tiếp tục thì đến ngày 25 và được ngày 25 và ngày 26 thì uh, sau khi lên đông quá thì là ta thế này không giữ được nói chung là rút và chính hôm đó thì cái đại đội 14.5 của đồng chí ờ, Hồ Tuấn ấy, đấy thì bắt đầu tiến hành thực hành ờ, đánh đến viên đạn cuối cùng sau đó là là các đồng chí rút ờ, rút còn chia nhau tháo súng rồi phá súng sau đó mới thế này nhảy rút đấy là ở tại đồi khâu chìa có thể nói rằng là ở đồi khâu chìa thì cái lực lượng mà giữ chỉ có một tiểu đoàn đấy một tiểu đoàn mà từ khi vào vào trận là khoảng hơn 300 quân đấy hơn 300 quân và đến khi ờ, rút ra thì chưa đầy 100 quân đấy cái tiểu đoàn là hai đấy là hy sinh hơn 200 người hy sinh cả bị thương chứ hay là cả hy sinh cả bị thương sau khi rút ra là Gọi là, là hơn 200 này. người à, hơn 200 người thì chính thức sau khi uh, kiểm tra thì cái lực lượng hy sinh thì cũng không không biết được và cũng không cũng không không nắm được như lại thấy là cả hy sinh và bị thương ờ, lực lượng rút ra là hơn 200 người đến lúc sau cuối cùng ngày 26 rút ra xong gom lại thì thì toàn Đài Loan còn có hơn 70 yeah. hơn 70 người yeah. đấy thì thì đấy sau đó uh, ngày 26 rút ra và ngày 28 đấy, đấy ổn định rồi công tác tổ chức tất cả thứ đến ngày mùng 2 đấy, tháng 3 thì chúng tôi lại tiếp tục chặn địch từ Quảng Yên vào đấy, ở khu vực đèo Canh Man ấy. đấy Đấy, thì ờ, vụ đèo Canh Man và đèo Canh Man thì nói các ông chí biết như này chúng tôi ở trên lưng chừng đèo chặn ờ, đánh nhau từ sáng đến trưa những cái núi đá cao ấy thì ta uh, có những hòn đá mấp mô ta ở dưới nhưng mà uh, địch có lực là bắn vào vào vào đá này lừa đá xuống đấy thì như vậy ta có những đồng chí sau khi Ờ, thực ra nói là không bị trúng đạn nhưng mà đá đè chết đá lăn đá lăn đẻ chết và những hòn đá to to hàng khối đấy thì mà ở dưới thì, thì lăn đá lăn đè chết thì đấy là là rất rất, rất tam thương và sau khi uh, đánh nhau xong thì chúng tôi đi quay vào làm tác tử sĩ thì cũng đã đã đã phải phải dùng bộc phá để để đánh đá ra để, để lấy người thì chỉ đánh đến ngày 24 24 là cả trung đoàn về hỏa lực là không còn rồi đấy, từ cổ cố quả cối 82 cũng đã đã đã đã, đã hết rồi đấy rồi ờ, đến ngày 28 thì thì chín đấy chín ngày 28 là đúng là nghe là sẽ được uh, tăng viện đấy đạn đấy thế nhưng mà khi máy bay của ta lên đến quảng uyên ấy, dạ. thì à, đối phương đã đã địch đã đã, đã chiếm được quảng uyên rồi coi là máy bay của ta không xuống được và không thả được và sau đó lại quay lại quay về Đấy, thì từ địch từ Quảng Nguyên là từ mùng 2 28 29 và đến mùng 2 là bắt đầu họ họ rút về dần đánh vào vào co hẹp lại tầm mùng 2 thì bắt đầu là họ từ Quảng Nguyên này à, qua Mão Phượng từ thị, thị xã qua Mão Phục này à, đi Trùng Khánh này và vào về Trà Lĩnh này có lực lượng về Trà Lĩnh có lực lượng à, về Phục Hòa này thì tất cả các hướng như thế thì đều đều đều đều chia đi các hướng để để về phía bạn đội địch là rút thế này là là rút ở cái lực lượng đó thế còn à, đó là ở trên cái hướng của trung đoàn thế còn trên toàn cục thì đánh đến tàu xin đấy từ phòng tàu xin sau khi chiếm thị xã ngày à, à, 18 19 nó chiếm thị xã rồi thì cũng chỉ ở đấy sau đó thì đến tàu xin dừng lại và không không không phát triển nữa và sau đó thì Ờ, họ củng cố và họ họ rút về ừ, về uh, toàn cục thì tôi ở ờ, lúc bây giờ còn còn nhỏ chưa biết nhưng mà uh, còn cái cấp còn thấp chưa biết nhưng mà uh, về uh, tổ chức lực lượng để để tác chiến ấy, thì nói cho cùng là đối phương là ở trên hướng ừ, lên là ba quân đoàn Đấy. quân đoàn 41 quân đoàn 42 và quân đoàn 54 Đấy, nhưng mà chỉ có một sư đoàn 346 và một trung đoàn 567 Đấy, mà uh, chặn được cả ba quân đoàn thì tôi thấy rằng là so sánh về về, về đối phương thì thì um, có thể nói rằng là ta khả năng chiến đấu tốt đấy nếu đấy là còn còn hết đạn cho nếu như còn đạn thì đối phương còn khó khăn với với, người ta thì đấy là so sánh về toàn cục thì thế thế còn uh, uh, trong trong trong thực tiễn ấy, đấy thì uh, nói thì nói thế nhưng khả năng của đối phương hy sinh so với ta còn hy sinh hơn rất nhiều bởi vì về hình thái chiến thuật là đối phương đánh dàn hàng ngang nên là hết đợt này đến đợt khác đấy là không không không lên được mà ta thì có công sự đấy có công sự đấy sau đó đánh nhiều lần không được thì dùng hỏa lực đấy rồi lại đánh chủ yếu là uh, thọc mà hậu đằng sau uh, mũi nhọn đuôi dài uh, đánh đằng sau lên chứ đánh chính diện thì không làm gì được ta à, ờ, tôi nói như thế thế còn là ờ, nói một, ở cái đèo cách ninh ấy, một trung đội của của của của đồng chí ngô duy hiển đấy mà đánh ờ, một tiểu đoàn một tiểu đoàn địch từ sáng đến tối và sau đó thì đến tối thì uh, hết tầm quan sát thì cái ờ, trung đội nó mới rút rút thì nó bắt đầu thì cái tiểu đoàn nó cũng cũng tan tác và cũng đi thành nhiều hướng nhiều mũi để cũng vòng đằng sau đấy vòng đằng sau để để để, để, để mới, mới mới lấy được đấy đến ngày hôm sau mới mới mới lên được chứ ngay ngày hôm đó thì cũng không lấy được cái hình thái chiến thuật của đối phương địch thì cũng không phải nói rằng không không có gì uh, vòng uh, chủ yếu là là, là um, tập hậu đằng sau đấy. đông uh, đông đông, đông người đấy đi uh, gọi là đội quân sơn cướp đi hết uh, qua thì thậm chí cảm tưởng như là núi đá không lên được tao lên được nhưng họ vẫn lên được họ lém dây họ kéo nhau họ, họ, họ đưa nhau lên đấy thì đấy là Ờ, về hình thái chiến thuật thì phải nói rằng là đối với ờ, ta thì họ không không có gì Đấy, thế còn đối với ta thì uh, mặc dù sau khi chuyển uh, từ lao động sản xuất uh, sang huấn luyện và làm nhiệm vụ chiến đấu nhưng mà uh, có thể mất một uh, hai tiếng đầu khi bắt đầu nổ súng sau đó là anh em có bản lĩnh và phải nói là hoàn thành rất tốt nhiệm vụ à, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đặc biệt là trong tác chiến phòng ngự thì ta uh, ta, ta ta giải quyết rất chiến tốt và anh em có bản lĩnh đấy và thực ra trong cái cái cái cái, cái, cái tác chiến uh, chiến tranh bảo vệ biên giới thì người ta bảo ừ, pháo phải đối pháo đấy ờ, ờ, nhưng mà thực ra ta chỉ có có có, có ừ, bộ binh đấy chiến đấu với với bộ binh thôi thường ta không có pháo binh không có có không, không, cái hỏa lực là rất chỉ là, là, là ít không đưa lên được và cái lực lượng tại chỗ về hỏa lực là là không có đấy là có thể nói rằng là để kết luận về cái vấn đề uh, khả năng chiến đấu và uh, cái sức chiến đấu và cái bản lĩnh chiến đấu của quân đội ta thì phải nói là rất chỉ là kiên cường và vững vàng và thì đấy là ở ờ, trong cái, cái, cái, cái uh, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới như thế thế còn uh, thực chất trong uh, đánh nhau thì đến, đến lúc ta đuổi vào ấy, thì ờ, họ cũng bỏ chạy rồi là họ cũng tìm mọi cách à, buổi tối là chúng tôi à, rõ ràng nó ở đấy rồi đấy nhưng mà đến đêm ấy là họ treo lên mỗi cành cây mỗi một cái cây một cái áo bạt như người và buộc cái đèn pin đấy cứ soi soi soi soi nhưng đến sáng sau tôi đánh lên tại lại không có gì chỉ có mỗi mấy mấy cái áo bạt và mấy cái đèn pin như vậy về nghi minh của của, của, của đối phương cũng rất là tốt là nghi minh của đối phương à, cũng rất là tốt làm đánh lừa được ta và có thể tối rõ ràng là hành quân vào trong cái cái cái bản này ngủ nhưng mà đến khi ta vào đánh thì họ đã đã rút hết đấy họ cũng cũng cũng cũng em nghe câu chuyện của anh kể thì em thấy ừ, mặc dù là mình bị bị động Vâng. tức là mình bị động là mình là người bị tấn công nhưng mà cái thế <coughs> cái thế chủ động của trung đoàn ấy thì ừ, giống tức là mình có thể gọi sau khi bị động chỉ mất vâng. một một lúc thôi vâng. một buổi thôi nhưng còn về về trên toàn cục thì là ta không bị động vâng Đấy, ta cũng đã đã đã phát hiện ngay anh em tôi đã phát hiện là nó đã chuẩn bị rồi có công tác chuẩn bị đưa đá ra bờ sông này đấy để lúc bây giờ mình cũng chưa hiểu như đưa đá vào sông để để đến ờ, trước khi hỏa lực chuẩn bị là nó đã gạt đá xuống sông gạt để lấy đường gạt đá sông để để để xe tăng vượt để qua làm đường đấy. đấy làm đường cho xe tăng vượt qua thì mình đã phát hiện như vậy là là là không phải đấy là không không bị động nhưng mà bị động ở cái đoạn là thực ra bộ đội ta lúc bây giờ là chưa đánh nhau chưa biết đánh nhau như là nhưng bắt đầu khi vào đánh nhau thì mất một hai tiếng đầu tiên đấy là là là là, là gọi là bất ngờ là bất ngờ đấy vâng. à, hai tiếng đầu tiên là là, là cũng chưa chưa có kinh nghiệm dạ. nhưng sau đó là là có kinh nghiệm bắt vào rất là à, nhanh rất Với nhanh. em lại thấy có một cái tình tiết này tức là không phải là mình cứ bị động là mình chấn giữ chỗ này xong địch nó đánh mình giữ không được mình lại rút người lại không phải như thế và vâng. ở đây còn có những cái động tác tức là đi tìm địch để diệt rồi, ờ, tìm địch chủ động tấn ờ, công, chủ động tấn công như anh vừa nói đấy vâng. tức là đi tìm xe tăng để đánh này. xe tăng đánh. Đúng rồi, rồi luồn vào trong bản nhưng mà nó lại nó cũng phải nghi binh mình chứng nghi, tỏ nghi. là nó cũng biết là mình chủ động tấn Bây công mình chủ động vâng. công đấy là một cái nét mà em nghĩ là một cái điều mà không phải nhiều người Việt Nam biết được trong cái chiến tranh biên giới 1979 ngay như em là người tiếp xúc với khá nhiều cựu chiến binh và ừ. cũng tìm hiểu nhiều về các mặt trận nhưng ừ. em cũng không nghĩ là mình lại chủ động để đi tìm địch để tiêu diệt tìm địch để được vâng và một điều em cũng rất là ngạc nhiên là cái trung đoàn 567 của mình là thành lập vào năm 1975 chưa qua chiến tranh à. là một cái đơn vị có thể nói là làm đường làm từ đang làm kinh tế chuyển vâng. sang chưa Đấy. có một cái kinh nghiệm vâng. gì cả vâng, vâng. Ờ, bây giờ em lại muốn hỏi riêng anh là khi đó anh đang là chuẩn úy là vâng. đại đội phó thì trước đấy là anh có đã tham gia cuộc chiến nào chưa? Chưa. Chưa. Chưa chưa anh, đi, anh nhập ngũ bao giờ ạ? Tôi nhập ngũ tháng 10 năm 74. Tháng 10 năm 74 thì và chỉ ở miền Bắc thôi. Ừ, miền Bắc vâng, thôi. Có nghĩa là cũng chưa biết chiến chưa, tranh chưa, là chưa, gì. Chiến tranh, vâng. vâng. Nhưng mà khi mà anh vào trận thì cá nhân anh cái anh có quá đột ngột và cái tức là cái cái cảm xúc của mình mà khi tiếng súng của nó vang lên ấy khi tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới à. thì vâng. cái cảm xúc của mình nó như thế nào lúc đấy thực ra sĩ quan nhưng anh vẫn là tân binh đấy à. đúng sĩ quan nhưng linh nhưng mà thực ra nói là cũng đã được tập huấn rồi cũng dạ. đã được uh, uh, đi trinh sát đấy à. đã được đi đã được tập huấn và đã được đi trinh sát ờ, để để để, để va chạm về về về cái chuẩn bị cho cho chiến tranh. Dạ. Thế nên về tổ chức chỉ huy đấy tổ chức chỉ huy là là tôi không bị bị động Dạ. đấy vì thế à, tôi có tôi kể một có một cái tình tiết như này nhé à, năm đấy tức là ngày 20 24 đấy tôi ở cái cái cái, cái, cái đời 24 đấy chính đấy tôi ngày 20 đời 24 đấy dạ. thì chính là tôi cái cái tôi làm đại phó chỉ huy một trung đội tăng cường xuống đấy phòng ngự ở đấy yeah. Dạ. và một cái tiểu độ hỏa lực đấy, cối của tôi ở, ở trên đỉnh đồi thì tôi tụt xuống ở dưới dưới lưng chừng nằm ở đấy cùng với với một cậu công vụ đấy với một cậu uh, tiểu trưởng tiểu đội cối đấy và và và và hai chiến sĩ mà thì ở một cái hầm chữ A đấy thì tôi thấy lờ, lờ mờ sáng rồi đấy, ngủ dậy thấy cũng pháo bắn tí tốt rồi đấy thì tôi dậy dậy dậy dậy ra dậy dậy thì tôi bảo hậu đâu hậu đâu thì hậu thì hậu mới dậy dậy chính hậu là tiểu đội trưởng tiểu đội cối đấy, thì đi lên sao lại nghe tiếng ờ, quân ông ông ở đây mà quân ông đã bắn rồi thế như vậy là nó nó vào nó rất chi là kín và rất rất chi là là bí mật lên lấy pháo của mình nó lại bắn về hướng mình ừ. pháo của mình ở trên đỉnh đồi nhưng lại lấy cối của mình bắn về hướng mình ừ. đấy thì mờ người, sáng này người mình đi xuống thế này nằm ờ, pháo để xuống này, trên. pháo để ở trên thì nó lên mà nó lên nó vũ khí <laughs> lấy lấy pháo mình đã bắn vào kia rồi dạ. đấy nên mà tình tiết như thế tôi tôi lên thì bắt đầu cái thằng chỉ huy thằng chỉ huy nó, nó, nó rút khẩu súng ngắn nó nó, nó chỉ này tôi dạ. nó bắn tôi này dạ. thì tôi ngồi xuống đấy tôi ngồi xuống tôi mới rút quả đạn ném lên thì sao không thấy gì im rồi im rồi tôi nhiên tôi không lên nữa tôi bảo họ lên kiểm tra phá ra tôi lại đi vòng này vòng này thì đấy đi vòng vòng chỉ huy mấy lần nữa thì uh, đi ví dụ đi đây đến đến, đến này mình vẫn vẫn cầm súng như này thì đi đến đây nhá nó còn ờ, có một cái thằng nó đeo đeo đeo đeo lựu đạn nó dựa vào đây nó dựa vào một cái thành thành hầm này nó còn túm tay tôi đấy túm tay tôi mới nghiêng tay ra này túm tay này tôi nghiêng về nó bóp phát đầu nó nó ngã xuống thì tôi lại không đi theo đường đấy nữa thì coi thằng này chết thì tôi không đi đâu nữa tôi lại tụt xuống tụt xuống quay lại đi chuyển hướng khác và đi kiểm tra khác à, thì hướng khác thì à, tôi đi cùng với một ông cùng với ông trung đội trưởng ông chu đội trưởng đi trước à, đâu ông trung đội trưởng đi sau rồi quay lại lúc quay lại đi trước thì sang cách hào thứ ba thì một một cái cái hào như này thì cũng chữ chi nếu nó khoảng khoảng 7 mét từ đây kia 7 mét thì lại lại lại lại, lại ngoặt lại ngoặt thì hai anh em vừa đi này thì đến lúc đấy là ông đi trước tôi đi sau một thằng công vụ nữa đấy thì nó ném vào đi đoạn nó rơi giữa rào này thì tôi lại để được lên lên nào thì tôi không bị thương ông ông chủ đội trưởng đi trước chạy đi thì là là bị thương ở mông đấy như thế <clears throat> vì sao tôi không không không quay lại được bởi vì uh, không chạy nhanh được bởi nó cũng cũng theo phản xạ hai nữa là ngay đằng sau mình là có một thằng công vụ đấy cái thằng long ở, ở, hà Tiên tuyên tuyên quang bây giờ ấy đấy, độ nữ bạn thế nào mình cứ thế mình nhảy lên à, thì không có gì nhưng mà thằng này nó ở ngay góc này nó quay lại thì không có gì nhưng mà quản lý đạn đây cái ông ờ, trung đội trưởng đi đằng trước thì gọi là bị thương vào mông đấy ví dụ như thế nói chung là số con người tôi lại nói sau khi đánh nhau xong rồi thì vào ấy, toàn bộ đấy tức là là là là um, hoảng là là chết mình mình chính mình giải rồi mình Trung Quốc giải đấy, rồi đi trinh sát ờ, rồi, là thậm chí ờ, khi cả đại đội vào bãi mìn ví dụ như ông cương là chết ở bãi mìn đấy nhé ờ, ông đang nghe là anh hùng đấy anh anh, anh, à, anh hùng anh hùng vâng vào em mìn sau nó chết và cái ông lâm làm uh, ờ, sau làm tuyển trưởng tuyển một cũng cũng chết vì vì mìn lúc bây giờ là ở được trong trong biên giới khi mình ra nó nó mất hàng ngày ấy. Đó, vâng. ờ, chạy nó đưa bọn ra mất hàng ngày cán bộ chạy mà và, và khiêng ra thì bắt đầu là là không đưa đi được cái coi là mất máu nhiều quá là, là chết đấy, cũng chết oan đấy đúng bây giờ thì không vấn đề gì thực ra sau là rồi ờ, có xe chở đi vào cấp cứu các thứ thì không vấn đề gì. nhưng cái khi Đấy. mà ừ, khi mà bọn Trung Quốc nó tấn công ấy thì như anh nói là cấp trưởng thì là đi tập huấn cấp trưởng đấy đi tập huấn vâng đấy. cấp phó thì ở lại cấp phó ở lại chỉ huy đấy nhau vâng anh đang là đại đội phó vâng, chính tôi là anh phó. sẽ là chỉ huy cái đại đội của anh vâng, thì tôi chỉ huy là... cái khi mà tiếng súng nổ ra thì lúc đấy anh đang ở đâu đại đội của anh đang ở đâu khi bắt đầu tiếng súng nổ ra thì đại đội tôi ở khâu liêu Ông Liên à, ờ, gần biên giới không anh? Cũng gần chứ. Dạ. Ừ, cũng là không biên giới thì tiến hành tiến hành tổ chức hành quân. Đấy, ra, à, ra, ra tức là cái chỗ của mình thì không bị nó đánh, à, cho nên đánh. là mình phải tổ chức hành mình quân hành đến những cái chỗ chỗ, chỗ kia, vâng. ra chỗ kia. Cái chỗ kia, cái chỗ ra đánh chỗ nhau ấy, vâng. thì tức là trước đấy thì mình đã phải có kế hoạch rồi đúng không? Có kế hoạch rồi, tôi đã ở trên đấy rồi, dạ. đã đi trinh sát và đã ờ, nằm trong phương án của mình đấy rồi. Dạ. Khi có đánh nhau là sẽ chuyển về đấy tức là nếu vâng. như thế này thì như thế vâng, vâng, vâng, kia vâng, nếu như kia vâng, vâng, vâng. đã phương án ờ, như vậy là rồi. như vậy có thể nói là cái việc tuy là mình bị bất ngờ có thể nói là mình bị bất ngờ chứ không phải bị không phải là bị động à, và em à. nghĩ là một cái bất ngờ, bất ngờ nữa, thôi. Ừ. một cái bất ngờ nữa là cái lực lượng nó quá đông cái cái mức tức là cái mức à. chiến tranh ấy là mình không nghĩ là nó nhiều đến như thế nhiều không nghĩ nhiều thế ừ. trong cái chiến tranh biên giới thì Ờ, em thấy là như ở những nhiều nơi khác thì đúng là mình hầu như là bị động nó đánh xong mình đến cái chỗ đấy mình chặn lại giống như là kiểu gọi là làm giảm bước hành quân của nó đấy thì mình chặn lại mình đánh xong đến khi mình hết đạn hết đạn hết người chẳng hạn có nghĩa là bị bật chốt đấy thì lúc đó là lại lùi lại hoặc lại đi đâu đó rồi tan tác rồi đi tìm cách tụ tập yeah. nhau như riêng yeah. ở cái trung đoàn 567 thì qua lời kể của anh em thấy là hình như là mọi người cả trung đoàn đấy xác định là cứ loanh quanh ở đấy để loanh quanh ở đấy thôi ừ, vâng. Ừ. và như ở trong những cái bài của anh Nguyễn Thái Long viết mà em đọc ở trên Win Win ấy ừ. thì em thấy là uh, cho đến cái lúc mà chắc là trung đoàn được lệnh ở trên rút thì lúc đó trung đoàn mới ra lệnh cho các cái đơn vị tập hợp lại để rút để lui về cái chỗ uh, Thạch An đúng không dạ, anh? Không, ra dạ, chỗ Thạch An đấy nhưng mà quan trọng Vâng. Vâng. đấy vào phong trọng tập trung ở cái thạch an về xong thạch an ra thạch an vâng. của cái, cái xã đấy gọi là xã phong trọng cái đại đội của anh ấy khi mà nhận lệnh rút thì anh có khó khăn trong khi rút không không không không không có gì khó khăn cả thực ra nói là uh, đại đội tôi còn còn nói chung là không rút đấy mà đuổi con đuổi định mà sau khi uh, đánh nhau đấy đấy thì ngày mùng 2 thì bọn tôi đánh nhau chúng tôi đánh nhau ở canh man nhá sau ngày mùng hai mùng ba là tôi rút xuống xuống xuống cái chỗ gọi là ngọc động đấy, xã ngọc động giáp với với đường 4 này vào cái chỗ đấy là nói chung an toàn đấy thì đến ngày mùng 4 ngày mùng 5 thì là họ tuyên bố họ rút rút thì có một lực lượng đã có đạn đấy ta đã có đạn bây giờ họ lại vận chuyển sang cho bọn tôi bọn tôi lại tiếp tục đi đi đi đánh nhau khi rút về ở quan trọng kia là là sau này rồi sau này mới chỉ có lực lượng hậu cứ vào trung đoàn ở đấy thôi thế còn lại cơ bản cái lực lượng mà vẫn còn tham gia đánh nhau ừ, ở bên đây ấy, thì là là chưa rút như vậy có nghĩa là không rút hết tuy là mình không nói à. nhưng vâng. rõ ràng là các anh có truy kích ờ truy kích chứ tức là khi đuổi rút vâng khi nó rút là anh đuổi tôi đuổi đấy nên tôi muốn nó đuổi đuổi rõ ràng là mình đuổi nó nó đến như này và nó nó vào cái cái, cái quả đồi này yeah. Dạ. lực lượng là tương đối đông thì dân lực tổ chức trinh sát là nắm chắc rồi đấy thì bây giờ mình tổ chức lấy lại đánh đấy tổ chức đánh nó thì nhiều đêm rút cũng vào mình không biết đêm nó giúp mình cũng không nắm được bởi vì thì mình chỉ quản lý được ở cái bên bên mặt của mình thôi dạ. chứ còn bên đằng phía họ là đằng sau là là không không quản lý được thì đấy ví dụ như là là là nó có những cái cây uh, cây bình thường đấy nó à. nó khoác cho một cái áo bạt áo bạt chúng to này à. nó căng tay ra này đấy thế bắt đầu nó cầm cái đèn pin nó buộc cái đèn pin nó cứ, cứ gió nó cứ đưa đưa như này à. à, kiểu như có người gác ở trên đấy à nhưng mà đến mờ sáng bọn tôi lên thì nó bảo đại chiếu không không không không, không có địch đấy, bảo chính quyền trang lên tự săn đấy, lên thì hóa là một số áo bạt đấy xong rồi thôi thì tí nữa cứ để sáng tí nữa lên đấy để xem thế nào thì, thì đánh thế mà là ờ, lên trong toàn áo bạt à, đấy, như thế chứng tỏ mông quanh đồi chứng tỏ nó cũng sợ mình nó sợ mình chứ dạ. đấy, nó sợ mình chứ sợ mình thật sự là em em nói với anh là đúng thật sự những cái tình tiết này em nghĩ có thể là không riêng em đâu mà sẽ rất là nhiều người bất ngờ bởi vì hầu như là có biết đâu không ai biết cả ừ. nói về chiến tranh biên giới thì những người dân đa số những người dân như ừ. em là còn biết khá khá đấy ừ. chứ còn mọi người thì lại đều cho rằng là cái lúc đó là nó tràn sang thì cả bộ đội cả dân của mình bắt gọi là bị bất ngờ ừ. thậm chí là bỏ súng để chạy Vâng. và bị nó tàn sát rồi vân vân ừ. rồi những cái trận đẫm máu rồi không cân sức rồi vân vân ừ, ừ. nhưng tóm lại là cuối cùng là mình cũng chẳng còn ai ừ. ví dụ trong một cái bài viết ừ, về đồi khâu chỉ ấy thì em đọc mới đây cái lúc mà anh Hồ Tuấn là người cuối cùng rút khỏi trận địa nhưng mà khi mà khi mà cái người xem ấy thì người ta lại hiểu rằng là cả cái trung đoàn à, cả cái tiểu đoàn đó là không còn ai còn có một mình cái ông Hồ Tuấn là sống không phải em phải giải ừ. thích ừ, ừ. là ông ấy là người cuối cùng rút khỏi đấy ừ. thế nhưng cũng có nhiều người người ta cũng comment là cái trung đoàn đó là bị xóa sổ thì em tức là trong cái tư duy của người Việt Nam mình với cái cách tuyên truyền như thế nào thì em không biết nhưng mà cứ nói về chiến tranh biên giới thì rất nhiều đơn vị mình được người dân mặc nhị định là xóa sổ ví dụ như là cái cái sư đoàn 356 nếu vâng, mà ba năm sáu khôn ngoai ở trên vâng ba ừ. năm sáu thì ở hà nội em khi mà gặp cái gọi là cái buổi gặp mặt của anh em á vâng. một cái hội trường lớn đông lắm vâng. cực kỳ đông thì vâng. trong đó là em không biết là mấy trăm nữa nhưng mà người ta vẫn vẫn cứ bảo là 356 là xóa sổ mặc dù là những người 356 cứ nói thế nào người ta vẫn cứ không nghe em vâng. không hiểu là cái ừ, do cái tuyên truyền của mình nó còn chưa đủ hay là như thế nào đó mà cái tuyên truyền ở cái phía ngược lại nó quá nhiều cho nên em cũng nghĩ là những người như anh chẳng hạn là người nhân chứng ở trong cái cuộc chiến mặc dù cái cuộc chiến đó mình gọi là hùng tráng nhưng mà vâng. cũng rất là bi bi bởi vì mình ít và mình cũng hy sinh nhiều nhưng mà qua cách kể của anh khi đó đang là một người đại đội phó thì em thấy rằng là một cái cuộc chiến mà mình cái, cái bất khuất của quân và dân mình ấy, thì ừ. mình rất đáng tự hào và em nghĩ rằng là các anh phải chia sẻ nhiều hơn nữa để cho người Việt Nam biết rằng là mình không sợ và mình cũng đã làm được rất là tốt không phải là mình bị dồn vào cái đường cùng để mình đánh theo kiểu đánh lấy chết mà đánh à. và đây em thấy ví dụ cái đấy tôi tôi nói dạ. đấy, đấy tiếp này tôi 22 tuổi tức là lúc bây giờ là là tôi năm 19 tôi sinh 1957 mà dạ. thế là 19 là 22 tuổi từ đánh nhau được đến ngày 20 đến ngày 22 đấy đấy đến ngày 24 đấy, thì thì 22 thì chỉ huy toàn mất thì 24 thì tôi đã được bổ nhiệm làm đại đội trưởng dạ. đấy và chỉ huy đánh nhau từ bấy giờ đấy thì lúc bây giờ thì sau khi anh đại trưởng hy sinh đưa chuyển về sau chôn rất tất cả thứ thì uh, ông chính nhân viên cũng hy sinh đấy đã cả đại trưởng cả chính nhân viên hy sinh thế bắt đầu chính nhân viên phó lên làm chính nhân viên tôi là đại phó lên làm đại trưởng hai ông phụ trưởng một ông lên chính nhân viên phó một ông lên lên đại phó đấy thì uh, gọi ra một cái, cái, cái, cái kiểu một cái hòn đá núi đá mà họ đòn đá nên tập trung đại đội ông đại đội ông trung đoàn phó gọi là ông trung đoàn phó nó bây giờ là uh, tập trung đại đội ông bảo ừ, từ giờ phút này đấy giao cho đồng chí phạm thanh sơn thay mặt cho thường vụ đảng ủy chỉ huy trung đoàn uh, giao cho đồng chí phạm thanh sơn là đại đội phó 1 có nghĩa là đại đội trưởng chờ bổ nhiệm của cấp trên đấy Ờ, dạ. giờ bổ nhiệm chính thức dạ. của các chị đọc quyết định tại dạ. quyết định tại tại tại chiến, trường. tại chiến trường luôn vâng. đấy và ngay trong chiến trường thì đấy cũng tổ chức cũng cũng phải nói công tác tuyên truyền cũng rất tốt ngay trong chiến trường có những đồng chí đã trước đó thì đã đã làm làm làm làm làm hồ sơ để chuẩn bị cái nạp thì tổ chức cái làm ngay đấy ở tại chiến trường đấy đã các đại đội tổ chức cái ờ, làm ngay đấy trong như thế quyết định mà có ngay và gửi ngay chỉ toàn các thứ là, là có một hệ thống không, không, không, trợ lý đấy à, trợ lý chính trị à, quân lực à, là là chỉ đạo luôn làm luôn thì phải nói là công tác à, biểu dương tuyên truyền à, cái cái cái thành tích của, của các lực lượng à, gương điển hình lên trong chiến tranh trong đánh nhau là cũng rất là tốt dạ. và anh em nói chung là tôi có thể nói rằng là họ rất tốt à. rất tốt người người à, nói thật với chị là có những đồng chí ấy, chúng tôi nhận vào còn chưa được mặc quần áo bộ đội đấy chưa được mặc quần áo bộ đội vừa đánh nhau vừa tuyển quân tức là trung đoàn tuyển quân tại tại tại tại địa, địa phương, phương luôn. luôn thanh niên là đi bộ luôn đấy có khi vào chỉ biết ghi được tên này đấy ờ, tên là hôm có một số các đồng chí có quần áo còn số đồng chí chưa chưa chưa được ừ, chưa, cấp quần áo đấy, đã đi đánh nhau rồi vác súng đi đánh nhau đấy, mà có người chết chưa được mặc rõ ràng bộ đội chưa chết chưa được mặc quần áo bộ đội đấy vẫn mặc quần áo của nhà mình đấy trước khi xảy ra chiến tranh thì anh cũng đã được tổ chức đi trinh sát à, tổ chức đi trinh, trinh sát. sát là trinh sát ở đâu anh tức là trinh sát dọc biên giới Ờ. Đó. Có sang bên kia không hay chỉ bên mình? Không, chỉ ở bên mình thôi. À. Bên mình thôi, không không không được sang bên kia. Dù à. sao thì em nghĩ là cái trinh sát đấy thì nó cũng nói vậy thôi chứ lúc đấy nó thực sự nó vẫn đang là thời bình mà. À. Vâng. Thì trước khi đấy thì em thấy là ở đường biên ấy trước khi xảy ra đánh nhau thì giữa hai bên kể cả nhân dân lẫn bộ đội của hai bên à. đều có những cái xô sát rồi đấu khẩu rồi đấu tay bo chỗ anh thì thế nào anh cái này đấu tay bo thì năm 78 thì chúng tôi đã đã đã đã đã, đã tay bo rồi là dọa rồi thế nọ thế kia rồi lém đá à, như lúc bây giờ là tranh giành cái thác bản dốc Đấy, tranh giành thác bản dốc một đêm một đêm là ví dụ như là cái nhà bằng gỗ nhà sàn ấy yeah. Dạ. Đấy, một đêm là chúng tôi cứ lắp đi lắp lại làm sẵn lắp đi lắp lại sau bắt đầu một đêm mà chúng tôi dựng xong cái nhà sàn lập xong để để khẳng định biên giới mình ấy. mà sau nó lại dỡ được mình không giữ không ở được nó đánh nó dạ nó thương đấy. đấy sau mình bật ra bật ra mới lên nhưng sau đó thì thì mình bật xuống thì nó lại lấy lấy cái nhà sàn này nhưng sau đó nó, nó tiếp tục nó, nó không làm nhà sàn nữa mà nó không làm bằng gỗ mà nó, ừ, riêng họ là họ lắp ráp bê tông bằng bê tông ấy. bằng bê tông bằng bê tông họ lắp ráp cũng nhà sàn nhưng bằng bê tông bằng, bằng bê tông Rồi. đấy bên này ừ, là, là tháp và bên kia tháp Rồi. thế sau đó thì đúng ra đấy thì đến bây giờ là mình ngày xưa là mình đòi lấy cả nhưng mà thực ra nói nó, nó lại như này nhá thực ra này, từ cái chỗ dưới này này à, à, à cái thác này như thế như chảy nước nước vào đây lên kia thì bên trên kia ở cái, cái thận, toàn bộ cái nước ở trên kia thì là ở bên mình nhưng mà đất bên kia lại lại của mình đấy thế đến đến xuống đây thì lại quẹo lại quẹo vào thì lại của họ một nửa à, của họ có và của mình có đấy thế còn toàn bộ cái sông theo sông dưới này thì mình một nửa họ một nửa từ thác bản dốc đi xuống ờ, về là hạ lan đi ờ, bằng ca đi hết đây thì họ một nửa mình một nửa bên kia thế bây giờ mình cắm mốc bên này ở trên trên trên trên bờ sông này thì họ cũng cắm mốc bờ sông bên kia Thế coi là, là uh, biên giới là, là thống nhất là lấy giữa lòng sông Thế đấy. khi mà đánh nhau đấy thì là ừ, năm số bảy mình chính là cái khu đấy. Đấy, dạ, không, đánh, đánh nhau chỗ đấy lại không đánh nhau mà ra ngoài phục hòa mà đánh nhau. Vâng nhưng mà cái địa bàn mà mình địa bàn cũng ấy. mình cũng đánh nhau ở đấy. Vâng. Thì em biết chỗ đấy là ngày à. xưa ném đá ghê lắm. Ờ, ném đá đấy, đấy chính ở bản dốc là tôi ném đá. Đấy, ờ. đấy, chính cái chỗ đấy em lên là nghe dân kể ngày xưa ném đá để ném đá hầu ghi ném lắm đá. Ờ, đấy bây giờ là ngôi chợ đấy cái chợ chính cái chợ đấy à. À, chính cái chỗ chợ đấy à. là ném đá và dựng nhà các thứ là là, là chúng tôi dựng nhà đấy à. sau này anh anh sơn có đi sang bên vị xuyên không khi chúng ta khi đi vị xuyên thì tôi lại đi học tôi đi học đà lạt rồi à. năm tám hai này tôi đi học đà lạt đấy năm tám hai thì tôi uh, đấy 579 đánh nhau nhá thì 579 làm đại trưởng sau lên 580 là tôi lên các loại tiểu đoàn đấy tháng 3 năm 80 để lên tiểu đoàn sau đến ờ, ở tiểu đoàn 81 sau đến 82 là tôi đi học đấy tôi đi học thì thực ra nói là tôi còn còn cũng có những cái uh, bức xúc với với với với với với, với, với, thủ trưởng trung đoàn đấy. đấy và với cán bộ tôi bảo Ờ, các thị trường buôn cười thì các thị trường chỉ sử dụng thôi không không không không, không cho đi học đấy mà lúc bây giờ thì đánh nhau xong thì nhiều anh là về thái nguyên học học quân chính quân giết thực ra là lúc bây giờ này uh, ờ, nói cũng thông cảm là mình cứ ở trên đấy mãi rồi sao bây giờ nhiều ông được đi học về thế này rồi xây dựng gia đình rồi là, là cũng về nhà về nhất mình chả thấy đi gì cả thế sao ông bảo thôi cái ông, ông cán bộ ấy ông bảo Ừ. mày phải bình tĩnh Đấy, lúc ông làm làm làm chính trị viên đại đội thì thì tôi làm làm đại phó sau ông lại chuyển đi thì ông khác mới về ông bảo mày bình tĩnh ông nên phụ trách ờ, cán bộ trung đoàn ông bảo mày à, có văn hóa học hết cấp 3 rồi để tao phải đưa mày cho mày đi đà lạt à, đi học chính quy hơn học xa hơn đấy thế là ừ, chính quy hơn này là cho đi đi đà lạt đấy, không không không không ở lại trung đoàn nữa ở những anh nào học hết cấp 2 này, đang học giờ cấp 3 thì ờ, ở cái trình độ nó nó vừa phải thế đi học quân chính thôi thế còn đi học chính quy như tôi thì thì thì cũng ít dạ. Đấy, tôi đi là là. anh Sơn có thể giới thiệu sơ qua về cái trung đoàn của mình được không ạ cái lịch sử của trung đoàn ấy. ví dụ như là thành lập này rồi ờ, thành lập ở đâu bao giờ và cái lịch sử của nó vâng vâng dạ thành Lập thì ờ, Đấy Thành lập là 10 Ngày 15 Tháng Tháng riêng Gọi tháng 1 đấy Đấy Năm 1975 Ở à, Vị trí là ở Ninh Giang Hải Dương à, Ninh Giang Hải Dương đấy, Lúc bây giờ thành lập thì có ờ, ba 3 tiểu đoàn đấy, Và uh, Trung Đoàn và cơ quan cơ quan của Trung Đoàn. Sau khi thành lập từ tháng riêng xong thì huấn luyện quân đi làm thì ba tiểu đoàn đó đều đi vào thành phố Hồ Chí Minh, đều đi đi đi vào trong kia. Có đơn vị đi Campuchia về quân khu 7 đánh nhau quân 7 có có một tiểu đoàn đi quân khu 7, một tiểu đoàn đi quân khu 9 và một tiểu đoàn quân khu 5. Đấy, cả ba tiểu đoàn đi làm sau khi đi làm xong ấy, thì lại tiếp tục đấy, tiếp tục lên nhận quân tiếp đấy, nhận quân tiếp ở trên này thì đấy sau khi à, đến tháng 3 à, 1, 2, 3, 4 tháng 5, 7, 5 thì cứ ba cái đoàn đã đi hết thì là, là trung đoàn bắt đầu là là cơ động lên lục lam đấy, cơ động lên lục lam thì bắt đầu cơ động lên lục lam thì tôi lại không được ở cái giai đoạn thành lập đấy mà tôi đã lúc bây giờ là tôi đi học học tiệu ủy trưởng tức là tôi nhập ngũ tăng 174 xong tôi đi học học tiệu trưởng sau đến lúc ra trường này tôi về thành lập năm sáu bảy ở trên này về các cái tiểu đoàn có rồi đấy, thì là à, lúc bây giờ lên trên này thì một hai ba ở dưới này sau lên trên này là bốn năm sáu lên trên này là bốn năm sáu Thế là trung đoàn có 6 tiểu đoàn Vâng nhưng mà cái kiểu là một hai ba nó nó nó chuyển nó đi làm hết rồi à, ờ, à, thế bây giờ nó lại lấy phiên hiệu tức là bốn năm sáu đi lên là bốn năm sáu vâng. đấy bốn năm sáu thì à, đấy bốn năm sáu ờ, ở, trên đây sau ở đây uh, tiếp tục huấn luyện sau đầu giải phóng bắt đầu cơ động lên cao bằng thì khi bắt đầu cơ động lên cao bằng thì uh, lý quân vào tháng uh, ờ, 12 năm 75 là thành bốn bốn tiểu đoàn. bốn tiểu đoàn là bốn năm sáu bảy tám Đấy, bốn bốn năm sáu bảy Đấy, và thành bốn tiểu đoàn. Đấy. Thì bắt đầu là lên trên trên ờ, trên trên kia thì nó lại bỏ đi cái cái tiền vốn mà chỉ có tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 thôi đấy nó chỉ có tuyển 5, tuyển 6, tuyển 7, tuyển 8 lên cao bằng mà 6, 7, 8 Thế còn vâng, bốn tiểu đoàn 4 tiểu đoàn vâng. khi bắt đầu đấy lên cao bằng thì làm kinh tế là à, làm đường đấy là bốn tiểu đoàn dạ. từ năm 76 ờ, uh, đến năm 78 là bốn tiểu đoàn nhưng chuẩn bị cho đánh nhau thì nó lại dồn vào còn ba tiểu đoàn à. À, nó cắt một tiểu đoàn đi để thành lập một cái trung đoàn của lạng sơn đấy lúc bây giờ là như này lúc bây giờ là quân của không phải là của của cao bằng quân của tỉnh cao lạng à, cao bằng. em hiểu vâng. lúc lúc bây giờ là là, là cao cao bằng và, và lạng sơn vâng. là một một tỉnh vâng. thế bây giờ là tách một tiểu đoàn sang đấy một là trung đoàn 123 vâng. thành lập một cái trung đoàn 123 ở trên bên lạng sơn thì coi như là còn bốn năm sáu dạ. đấy đấy thế thôi à, à, à không bốn năm sáu là khi tách ra đánh nhau thì nó lại chuyển về một hai ba đấy lại chuyển về một hai ba thì tôi chọn hai đấy lúc ừ, ở trên đấy làm kinh tế thì thì, à, năm sáu bảy tám Sau đến uh, dồn vào uh, chia đi thành cao lạng về bên đây uh, Một trung đoàn uh, một số lấy một số các đơn vị nhưng mà lấy một tiểu đoàn là, là quân là lòng cốt sang bên uh, trên trên trên lạng sơn này bởi vì tách lúc bây giờ tách tỉnh cao bằng và và và lạng sơn ra thì coi là chia đôi trung loạn dạ. đấy nhưng phiên hiệu thì vẫn thế đấy. như vậy là năm sáu bảy của mình là trực thuộc tỉnh đội à anh năm sáu bảy trực thuộc tỉnh đội dạ. đấy. có nghĩa là bộ đội địa phương bộ đội uh, địa phương dạ. bộ đội bộ chỉ huy tỉnh cao lạng lúc bây giờ là bộ chỉ huy tỉnh cao lạng dạ. năm bảy sáu lên là là bộ chuyên tỉnh cao lạng đấy và uh, đấy Đến năm 78 là thành Cao Cao Bằng và Lạng Sơn. Đấy. Vâng. Thế thì bắt đầu đấy, tức là được hai năm. Dạ. Được hai năm. Cao Lạng là được được hai năm. Sau đó lại tách tỉnh uh, ra Cao Bằng và Lạng Sơn. À. Trước đánh nhau, trước đánh nhau năm 79 đấy. Đấy thì thì đấy thì anh em tôi ở trên đấy bảo là uh, khi uh, uh, trụ sở tỉnh ấy, thì cao lạng thì tỉnh về cao bằng toàn bộ tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn này uh, ờ, trụ sở hành chính của tỉnh ở, ở Cao Bằng sau khi lại tách tỉnh giả lại thì lại tách từ từ trên Nghiên trở về như vậy là cái trung đoàn 567 của anh thì nó là trung đoàn gọi là bộ đội địa phương bộ đội địa phương nhưng mà em thấy là cái cái thành lập và huấn luyện của nó thì lại rất là chính quy vâng huấn luyện chính vâng. quy à, nhưng cách đánh thì do cái điều kiện về tương quan lực lượng này à. rồi ờ, địa hình địa vật này thì cái cách đánh của bộ đội em lại thấy là rất giống du kích như này không phải như đúng rồi không đúng không anh? anh nói em này thực ra cái số cán bộ um, khi thành lập ra ngoài này ấy thì là cơ bản từ cán bộ trung đoàn uh, đến cán bộ tiểu đoàn các cơ quan là hầu như đã trải qua đánh mỹ dạ. đấy đã đánh mỹ rồi nhá mới về đây thành lập nhá dạ, rồi đạo huấn luyện là đánh mỹ huấn luyện rất chính quy dạ. thế bắt đầu sau khi giải phóng miền nam chuyển nhiệm vụ thì bắt đầu mới vẫn cái cán bộ đấy này thì đi làm kinh tế thì mới thành lập cái à, bắt đầu mới tuyển quân nhưng mà cái quân đấy thì nó cũng cũng cũng chuyển giai đoạn lịch sử toàn cái số nhập ngũ năm 75 đấy tháng 2 75 là chủ yếu rồi mới lại năm 76 tháng 9 76 Đấy, 77 77 thì lại không có 77 thì khi bắt đầu toàn quân ở nhà ngũ 77 này ở dưới đây mà 77 đi vào cho Campuchia hết thế còn cái 77 ở không quân mà lại 78 mới mới có quân tức là cái số 5 số 7 thì quân năm 75 này đấy, quân năm 76 à, này và quân năm 78 đấy ba quân đó là đánh nhau đấy Nếu thì mà... đấy như anh nói là uh, từ năm 76 là là là là trung đoàn năm sau chỉ một trung đoàn cao lạng là một trung đoàn nhưng đến năm 78 thì tách trung đoàn năm sau thành lập trung đoàn 123 một lửa cán bộ cơ bản của năm sau chuyển về 123 bởi vì lúc bây giờ thành hai tỉnh cao bằng và lạng sơn thì mỗi tỉnh một trung đoàn để chuẩn bị cho đánh nhau biên giới anh có biết là làm sao mà lại đặt là 567 không ạ? Năm 67 thì <clears throat> thì ngày xưa ở dưới này thì của cái sư đoàn 35 ấy thì nó có trung đoàn 566 567 568 à. đấy tức là là có cái xuất nguồn của nó nó nó nó nó, nó xuất phát từ từ từ của quân khu tà ngạn đấy của quân khu tà ngạn lúc bây giờ là là, là quân khu 1 nó còn đến đến quảng ninh rồi vâng. đấy quân một đến quảng ninh thế còn quân khu cái cái sư đoàn uh, ờ, 35 ấy họ là 35 b để huấn luyện quân đi đi làm đấy thì ở, ở, ở hướng hướng ờ, hướng quân khu tả ngạn này là có đấy nó có sư đoàn 35 B có các trung đoàn 566 567 và nó thành lập 566 5768 thì sẽ bắt đầu mới chuyển nhiệm vụ mới đi lên thế còn trước đó nữa thì ở cao bằng ở trên trên trên hướng quân khu Việt Bắc này gọi là quân khu Việt Bắc đấy. Cao bằng Thái Nguyên rồi là quân khu 2 nó gọi là là là là trước là là liên khu Việt Bắc rồi quân khu Việt Bắc đấy thì thì thì nó có ba ba năm sáu tất cả thế ba 304 là hồ chuyên huấn luyện cho quân đi làm thằng này thì cũng ba hai năm này cũng chuyên huấn luyện cho quân để để đi làm đấy ba 304 thì nó đóng quân ở Phú Bình đấy như thế đánh nhau với tàu thì trước khi mà xảy ra đánh nhau vào năm 78 thì có rất là nhiều những cái ờ, nó gọi như là Ừ, tức là một cái môi trường ấy trong đấy nó có cái không khí Đúng rồi. nó vừa căng thẳng nó lại vừa có những cái mà buộc người ta phải dự dự báo mà. Vâng. dự báo dự đoán bây giờ thì ờ, biên giới mình thì ổn rồi cọc mốc này kia cắm dày đặc rồi mà. Vâng. nhưng trên biển thì nó cũng đang có rất là nhiều nhiều lúc căng thẳng và hình như là cái độ căng thẳng thì em không thấy giảm đi là một tướng quân anh có nhìn nhận như thế nào bây giờ anh phải nói với em như này cái, ờ, cái phân giới cắm mốc thì phải nói về về về về lãnh đạo thì phải cảm ơn bác phiêu bác phiêu sau khi bác làm tổng bí thư bác đi trung quốc và bác có cái tầm nhìn có thể nói là tầm nhìn rất xin là là là xa đấy và rất là lịch sử đấy thì mặc dù sau đó thì cũng có một số người nói là bác bán đất cho Trung Quốc có những người nói như thế đấy bởi vì uh, biên giới thì ví dụ nó nó nó thẳng nó không thẳng như này có chỗ này vào như này chỗ này lại ra thế này vâng. nhưng mà sao cắt thẳng như thế này à, thế đấy ví dụ thế thì cái chỗ có chỗ mình được có chỗ là họ được phân giới cam mốc xong rồi đấy thì cột mốc của tôi đây cột mốc của đây tôi chỉ cần bước sang bên này là vi phạm nhá nếu như trước không phân giới không không bám ra đây và mới mốc cứ mập mờ mập mờ không rõ ràng thì lay nó mang sang đây trồng may mang cái mổ sau mả sang đây nó chôn làm nhà gỗ nó làm nhà bê tông ừ, ấy, làm nhà gỗ làm nhà bê tông mình không làm gì được mình không quản lý được mình không mà nhất là nó chôn ở đây thì không ai dám đảo không ai dám dám dám di chuyển nữa dạ. Đó. để nói được cái này thì anh lại nói với em một, một, cái, cái câu chuyện rất lịch sử mà các cụ nói là có thật ở các bằng mình thấy tức là khi thời giờ pháp pháp thanh đấy đưa cột mốc này lên đây cắm rõ là rằng là dốc núi cao này đáng nhẽ phải cắm ở trên đây nước chảy bên kia là của trung quốc nước chảy bên này là của mình dạ. thế nhưng là hôm nay nó biết là mình mang mốc lên lên đây cắm để thuê những người phu điền đưa lên thì bắt đầu khiêng mốc đi thì nó còn nó chuẩn bị trước nó chuẩn bị dân này nó chuẩn bị con người của nó, rất chi là vô tư bởi người ta người mình như nó giống nhau thì nó thịt này rồi là cự sôi này bắt đầu nó mang này rượu ông nghỉ ông khiêng lên đây ông nghỉ nghỉ con mốc ở đây là tôi mời ông uống rượu uống rượu xong say thì ông cắm ông đào ông cắm luôn này đào ông cắm luôn đấy chứ không, không không mang đi nữa vâng bởi vì nó mênh mông mà vâng, đấy, vâng. nó mênh mông bỉ sở nó, ai biết đâu nên thì gọi là mình đã bị mất đất thời đấy rồi nhé nhưng không cũng không nhiều nhưng đến bây giờ thì nếu như mà không phân giới được cắm mốc thì vẫn là tranh chấp đúng không vâng. bao giờ cũng tranh chấp đấy tranh chấp như vậy thì là đã tranh chấp thì là có xung đột đấy xung đột mà không bao giờ giờ giờ giờ, giờ, giờ thôi đấy đấy đấy là như thế đấy là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai để ờ, nên phân giới cắm mốc được nó khẳng định được chủ quyền và nó không gây xích mích ở biên giới nữa để nói chỗ này anh anh nói thêm một tí ở hữu nghị quan mình lấy mốc số 0 là từ hữu nghị quan thế bây giờ số 0 thì mốc ở đây thì là, là tính về đây xong ờ, ờ, lấn chiếm này xong lại lùi lại đây thế nó bảo đây rõ ràng mốc từ đây vào mốc đây không phải đây mốc sao không từ đây từ, từ đây nhưng của nó của bên Trung Quốc thì mốc nó từ Bắc Kinh từ Thượng Hải nó nó ra bên giới nó, nó đẩy ra tức là một hai ba đến đến bao nhiêu à, nhưng mình lại từ từ bên giới ra vào tất cả từ không ra vào coi như là ờ, y gì đấy, đấy đấy. Ờ, ờ, mày từ không đấy mày từ không đấy thôi mày mày, của mày đấy thôi đấy rất cãi nhau ông tàu cãi nhau chung khó lắm vâng. nhưng mà nó bao giờ nó lấy từ trong ra là nó cứ mãi mãi <laughs> nó cứ đấy. mở ra 7 đến đến 8 8 đến 9 như thế nó mở ra không không không đấy như vậy là câu chuyện của anh cũng đưa em và khán giả quay trở lại với Cao Bằng một thời chiến tranh và một cái góc nhìn khác đó là một cái góc nhìn của những chiến sĩ Việt Nam không phải là chỉ có bị động, không phải chỉ có là bi thương mà là những chiến sĩ Việt Nam mà chúng ta quen biết mưu trí dũng cảm tìm địch mà đánh. Vâng, vâng em rất là cảm ơn anh về câu chuyện trong cái buổi sáng hôm nay và tôi nghĩ rằng cũng như tôi quý vị khán giả có thêm một góc nhìn khác về biên giới với cuộc chiến tranh 1979 và có lẽ là một cái câu hỏi vẫn đặt ra trong em đấy và em nghĩ là nhiều người có khi cũng thắc mắc nhưng lại không nghĩ là mình thắc mắc tại sao Trung Quốc đông như thế mạnh như thế mà lại không có thể kéo thẳng được về Hà Nội hay chí ít là vượt qua được cầu Khánh Khê về phía Lạng Sơn, Lạng ừ, Sơn ừ. Vâng, và ừ. gần như thế đường to rộng như thế không vượt được cầu Khánh Khê cũng như phía Cao Bằng không xuống được hơn nữa à, thì có lẽ là câu trả lời cũng nằm ở trong câu chuyện của anh Phạm Thanh Sơn và um, anh thêm một chút về cái quãng đời phía sau của anh sau chuẩn úy và đến bây giờ thì anh đang làm gì dạ. à, tôi thì đánh nhau năm 19 thì ờ, đấy phát triển lên làm đại trưởng và à, ờ, xong phát triển lên tiểu đoàn xong đó đi học học xong thì à, tôi về sư ba dạ. về sư ba này sư sao vàng, sư ba sao vàng đấy dạ. sư ba thì Ờ, tôi phát triển ở Sư Ba nhưng mà phải nói là Sư Ba nó có truyền thống vâng. Ừ, lịch sử đấy oai hùng lắm và oai hùng lắm dạ. và đấy thì ờ, để xây dựng được cái đơn vị có truyền thống thì trước tiên là mình phải có tâm để mình ờ, xây dựng một cái đơn vị làm sao chính quy đấy các cái nhiệm vụ phải hoàn thành tốt đấy, thì từ đó là à, mình cũng có cơ sở để mình phát triển đi lên thì tôi cũng rất may là cái giai đoạn sau là đấy là về sư ma thì là sư ma có truyền thống là sư chủ lực của quân khu cũng như là của bộ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu với lịch sử nó thì ờ, quá dày bởi nói như thế Ờ, riêng sư hai đã hai lần anh hùng thì sư ba à, một lần anh hùng nhưng mà nó có ờ, sáu 6 tiểu đoàn 14 đại đội 14 đại đội 6 tiểu đoàn và ba trung đoàn đều anh hùng và sư đoàn anh hùng đấy à, có 17 17 đồng chí được phong anh hùng khi ở sư ba thì anh là giữ chức cương vị gì ở sư ba thì tôi từ cán bộ ờ, tham mưu phó trung đoàn sau lên tham mưu trưởng trung đoàn trưởng rồi lên tham mưu phó sư đoàn rồi lên sư phó rồi là sư phó tham trưởng rồi đến sư trưởng à, Đấy. Thế anh có thời gian làm sư trưởng tôi có thời gian làm sư trưởng 5 năm 5 năm đó dạ. thì chính tôi làm sư trưởng sư ba thì năm 2002 Đấy, thì tôi mới bắt đầu ở sư ba cũng có một trung đoàn Đấy, đi Hà Giang dạ. như trung đoàn 57 là trước đó là trung đoàn 2 dạ. đấy trung đoàn 2 trung đoàn 2 đấy trung đoàn 2 giữ của... 1001 vâng đấy 1001 đấy dạ. ờ... chắc Trên đó. cũng phải nhờ anh vụ đấy nhưng vâng. không khác dạ. sau đó thì tôi tôi phải nói như này khi tôi là lên làm sư trưởng ừ, việc đầu tiên là tôi uh, cho cơ quan thống kê lại toàn bộ danh sách các đồng chí liệt sĩ đấy, từ xưa đến nay từng huyện từng xã từng huyện từng tỉnh một thành một một một cuốn tư liệu đấy ai đến hỏi là là nói ở địa phương nào là dở ra đấy chứ không phải tìm dạ. đấy và trong đấy năm đấy là như thế việc thứ hai là hàng năm là tôi vẫn giao cho các đơn vị và mình tự đi là đến thắp hương rồi là ngày thương binh liệt sĩ thì mang vòng hoa thắp hương các đồng chí hy sinh năm 19 ở trên trên lạng sơn lạng sơn đấy sân ba lấy nhau lạng sơn và ở đấy 2012 thì tôi tổ chức một đoàn cán bộ của sư đoàn cùng với trung đoàn 2 đi hà giang đó sau đó tôi tổ chức đi 3 ngày ở trên đấy, đấy thăm lại chiến trường xưa và viếng nghĩa trang liệt sĩ vào uh, tỉnh ủy ủy ban công ủng hộ lắm rồi bắt đầu lấy ra vị xuyên đấy Dương Nghĩa Trang vị xuyên đấy, mang đi tiền mang đi mấy trăm triệu nhưng mà đến đấy và ra vương rồi là có những cái là rồi cho quản trang rồi có những cái thiếu thốn ở đấy là rồi. Ờ, thực ra sư trung đoàn 2 hy sinh ở ở trên trên trên trên uh, trên Hà Giang đấy, à, đấy vâng. so Hà với Giang thì nhiều ạ. so với năm so 7 thì ít hơn ít hơn rồi sau đó là anh về ờ, về quân khu ạ vâng tôi lên quân khu ở quân khu 15 dạ. tôi lên làm tham phó sau làm tham trưởng nói chung về uh, có thể từ từ từ cán bộ đại đội lên đến phó lệnh tham trưởng quân khu tôi không bỏ chức nào dạ. không bỏ vị trí nào đầu tiên anh là chiến sĩ đấy chứ vâng chiến sĩ chiến sĩ là lính nghĩa vụ đúng ừ, không anh không vâng. không lúc bây giờ chưa có nghĩa vụ à chưa ờ, nghĩa vụ lính, nhưng đi lính bình thường lính bình thường vâng thì mình à, cứ gọi là đi vâng. nghĩa vụ đi đi lính vâng. vâng sau đó thì là sau à, đi học đi học lớp hạ sĩ quan làm ờ, tiểu đội sĩ quan tiểu, trưởng phó. Vâng. về làm tiểu đội phó đấy chứ không không không tiểu phó à tiểu đội học, trưởng luôn học tiểu trưởng vâng thì hạ sĩ quan là học tiểu trưởng học tiểu trưởng nhưng về không được làm tiểu trưởng mà làm cán bộ trung đội ngay à, làm đấy về làm cán bộ trung đội và khi tham vâng. chiến thì là đang vâng. là đại đội phó vâng, thì đánh nhau là mấy ngày bắt đầu vào đánh nhau là đại phó vâng, mấy vâng. ngày sau mấy ngày sau lên đại đội trưởng vâng. vâng như vậy là ừ, quý vị và các bạn có thể thấy là Ờ, làm một cái để lên một cái quân hàm cấp tướng ở Việt Nam không dễ nhưng cũng không hề khó vâng, một ờ, <laughs> như chúng ta đang nói chuyện với một tướng quân cũng rất là dung dị bây giờ thì ông Sơn nghỉ hưu tại thành phố Bắc Ninh với ờ, ừ. quân hàm thiếu tướng và về thì với cái chức vụ là phó tư lệnh, phó tư lệnh quân khu tham mưu ừ. trưởng dạ. ừ. câu chuyện của anh Sơn cho tôi ta nhìn lại một cái giai đoạn như vậy em một lần nữa rất là cảm ơn anh ừ. đã tham gia chương trình và đã chia sẻ ừ, rất là em có thể nói là rất là mộc mạc cũng rất là chân tình và nó cũng không có cái gì ờ, giống như khi là một cái vị tướng mà nói trước quân hay một thủ trưởng nói trước ừ. cơ quan đúng không anh ừ. và đây là những cái câu chuyện mà em nghĩ là những người dân Việt Nam cần phải biết ờ, trong lịch sử thì người ta viết người ta viết cũng rất là kỹ vâng. thế nhưng mà bằng văn phong và qua cái ngòi bút thì câu chuyện từ thực tế vào đến trong ấy nó đã ờ, nó đã văn học đi ít vâng. nhiều rồi câu chuyện của anh em mình thì nó trần trụi như cái cuộc sống của lính vậy vâng. vâng em xin cảm ơn anh và cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại em cảm ơn anh.